Xin chào các bác, hôm nay tôi giới thiệu cho các bác cái bộ chống trộm báo qua điện thoại Đây, bộ này Tức là nó sẽ nhận tín hiệu từ các cảm biến và báo qua điện thoại cho mình khi có người được nhập vào Thì tôi sẽ mở cho các bác xem Đây, bộ này thì nó sẽ bao gồm một cái bộ trung tâm này Nó nhận tín hiệu từ các cảm biến báo về báo về điện thoại Đồng thời vừa là còi hú này Vừa có đèn chớp cái ờ, cảm biến chuyển động nút bật tắt cảm biến chuyển động này thường gắn lên tường đây là gắn cửa để gắn lên cửa phụ kiện thì bao gồm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thực hiện là rất nhiều phụ kiện một bộ nguồn này dây nguồn này Đấy. tiếp theo là cái bộ gá này bắt cho cái này Đấy, bắt lên tường xong gật các hướng mang tính mờ đánh cho hai này gắn lên cửa nó dễ dàng một tay điều khiển xa ốc vít hai cái này là để bắt cho cái này cái này để bắt cho cái này nếu các bác bắt lên tường thì bắt mà không để bàn cũng được không sao đấy nó sẽ cho hai cái này để bắt lên phát hàng vít trước xong sáng như này nhưng mà thường thì không cần để trên bàn này. Đấy, ok bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt vào điện thoại nhé Đấy, ok tôi sẽ nói qua về cách hoạt động nó như các bác xem thì ờ, nó sẽ có hai cảm biến cảm biến cửa này cảm biến chuyển động này. Đấy. thì lúc mua về nó có sẵn pin các bác rồi dùng thôi tôi là hết thì thay pin pin của nó thì phải rơi tầm 6 tháng đến một năm lúc nào hết pin thì tháo ra thay vào khi mà có người đi vào thì con này nó sẽ gửi lệnh về cho con này con này sẽ kêu lên đây đèn trước lên và đồng thời nó báo về điện thoại khi nào có người mở cửa ra đấy thì con nó cũng báo về con này con này vẫn kêu và gửi điện thoại bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bác cài điện thoại nhé đây bây giờ chúng ta sẽ cài vào nhé cắm điện vào đấy, bật con lên thường nó sẽ nháy lên để chúng ta biết bắt đầu cài còn trường hợp nó không nháy thì các bác lấy cái tâm à cái tròn à, này bấm vào reset Đấy. dưới vào rồi đấy bây giờ nó nháy thế này rồi trên điện thoại thì chúng ta sẽ dùng phần mềm smart line này nhé đây các bác nhìn này smart line các bác tải về xong cài lên nhé thì um, cái ứng dụng này thì tôi dùng rất nhiều đây là có rất nhiều thiết bị công tác cảm ứng đây Đấy. thì dùng chung rất là tiện luôn bấm vào cái cộng này bấm vào cả miếng bảo mật các bác cứ chọn cho tôi không quan trọng đâu chọn bừa xong thì tự nhận biết được đấy đèn đang nháy này chúng ta bấm xác nhận đèn đang nháy này các bác nhớ nhập mật khẩu wifi nhà các bác vào nhé đây là wifi nhà tôi vâng ok có đợi không Đấy. đợi một lúc nó sẽ cài thật nó xong Đấy, thường thường nếu mà nó ngừng nháy thì có nghĩa là nó đã kết nối được thì chúng ta sẽ đợi một lúc đấy ok xong đấy thì các bạn thích đặt tên gì tôi đặt cái tên là tốc độ thông minh à, tên này tôi đặt từ trước rồi sau rồi là con phải ra đây xong bây giờ thì nó chưa nhận các thiết bị ở đây con này không nhận này tôi sẽ bác làm lại từ đầu nhé rồi lúc mới vào thì nó chưa kết nối gì đúng không chưa có thiết bị nào các bác ấn cho tôi chữ add quay nó nhận sớm lắm ad này cho con cảm biến chuyển động nhận trước nhé ừ, ok này đấy cứ phải quét con phát cho nó nhận đã xong chúng ta đổi tên cho nó à, đặt tên là chuyển động chuyển động rộng này. xong xây vào setting lại đấy nhận xong nhé bây giờ tiếp tục này cho cửa nhận này ok phát này tách ra này đấy ok nhận tiếp này đấy, nhận rồi nhá chuyển lên đây cho phải nhầm cửa setting đấy nó có báo pin cho các bác đấy, đấy. bây giờ pin đang đầy khi nào hết dần hết dần thì báo dần dần lúc nào gần hết thì thay thì áp cái tay điều khiển vào thì à, bấm vào control bấm add ok bấm một nút bất kỳ xong nhận xong cho xong không bây giờ tôi hướng dẫn các bác cái chỗ cài đặt này đây là slide đèn này có đèn không này có âm thanh không này để hết nhá cái chỗ alarm time này, thì các bác tùy chỉnh thôi ví dụ lúc mà phát hiện ờ, trộm vào thì nó kêu cái đèn này với cái đèn này còi kêu bao lâu lâu đây là dây này thì ờ, bác để ngắn ngắn còn thích để bao nhiêu thì để tôi đang test thì tôi để 10 giây thôi nhé không kêu lâu đau tay ok Đấy. Ờ, như thế nào nhỉ alarm time này alarm volume này âm lượng của cái loa này chọn là hai đi cho kêu cho to timer này đây là cài thời gian nó hoạt động nhé thì à, các bác muốn nó hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ ấy. cả tất cả các ngày thì bấm vào đây hai bốn năm sáu bảy tám xong chọn là từ mấy giờ đấy từ mấy giờ thì nó cảnh báo từ mấy giờ thì ở nhà đấy đơn giản thôi đấy ok bây giờ tôi thử cho các bác xem nhé đầu tiên mình đi ra ngoài nhé nhưng mà để được quay cái này ra ngoài đã không có ăn đấy đó đây quay ra ngoài đi đầu tiên chúng ta ra ngoài thì phải bật chế độ chống trộm lên một là dùng tay điều khiển này để bấm hai là dùng hai là chúng ta sẽ dùng điện thoại đây có ba chế độ nhé một chế độ là ở nhà chế độ ở nhà đấy hôm, thứ hai chế độ chống động này đấy để chống động đấy hoặc là chúng ta điều khiển được không ở nhà này mở khóa này chống động này cái này chế độ uh, bấm phát nó kêu luôn chống cộng đánh này điện thoại các bác đang để không có gì đúng không rồi sử dụng này thì có độ vàng đấy người thôi đấy một đèn tắt đi thôi tiếp theo này đây tôi quạt rất là tiện đúng không và cứ có chuyển động thì nó sẽ hãy gửi cái điện thoại cho mình ok cái bộ này thì à, lưu ý các bác này nó có pin nhé con này nó có pin nhé ví dụ may có mất điện thì còn có lưu nhé đây tôi thử nó cho các bác này tôi rút điện rút nguồn điện ra rồi nhé rút điện ra này bây giờ này đóng cửa lại này có mở cửa ra này chúng tôi nhé chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bác gửi hàng qua đường bưu điện nhận hàng và trả về thiết bị này thì à, được bảo hành 4 năm rồi ok